Dạ. Chào tất cả các bác và video này em giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi tài xỉu Đây là cái bộ đồ chơi nắp camera wifi tài xỉu với cái bộ đồ chơi này thì các bác chắc chắn sẽ nằm chắc phần thắng ở trong tay tuyệt đối rồi Và bộ đồ chơi nắp camera wifi tài xỉu này Các bác chỉ cần ngồi đâu có wifi, có mạng 4G là các bác có thể chơi được bác nhá Và cái bộ hột này, ở à, cái bộ đồ chơi nắp camera wifi tài xỉu này các bác chỉ cần sở hữu cho mình cái nắp thôi đây đây là cái nắp camera wifi này đó được chưa ạ sạc thì mình dùng sạc bệ với cái sạc bệ này thì các bác có thể đi chơi kể cả trong rừng trong đồi các bác cũng có thể sạc được mình chỉ cần dùng cái sạc này kèm theo cái à, sạc tích điện cái cục sạc tích điện này là mình đã có thể chơi được rồi và một bộ nó có cả cái điện thoại này điện thoại này là cái điện thoại camera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 cắm cái cục phát 4G này vào cái cục phát 4G này thì khi mà các ông mua là bên em đã có rồi nhá đã có kèm rồi để cái màn hình ở đâu đây em để cái màn hình đây để cho để em cầm đây để cho các anh nhìn nó rõ này này các anh nhìn thấy chưa ba con nhất này đúng chưa ạ này 5 2 cái kia nó bị vướng mất cái chữ Z này này 5 2 4 đây 6 6 3 được chưa ạ 6 6 3 đây 2 1 6 2 1 6 nhất nhất tứ này nhất nhất tứ